Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải Nam ơi Và ngày hôm nay thì ờ, Khải có mua khoảng 15-16 cái lần bài bot đỡ bem test thử ờ, ở server mấy chỗ S8 phần sân ký sử này Bem lần bài bot thử như thế nào anh em ơi Nhưng mà Khải bị đen quá, Khải bị hết hạn mất 5 số cái nè Tại vì ở server này cứ nó một cái lệnh bài mình gom thì trong vòng 2 đến 3 ngày nó hết hạn mất tiêu nè Nên là Khải không thể nào mà gom điều được nhiều một lúc để đánh cho anh em xem chung là khó quá anh em ơi Đó là còn cái 10, còn cái 9, 10, 9, 10 cá thôi 9 cá thôi Thôi đánh cho anh em xem tạm nha anh Rồi đó anh em xem thì đừng quên trong like chia sẻ ủng hộ chơi bây giờ thì có chín cá anh em bây giờ khả thả ra khả test thử nha anh em trước khi ờ, test này nọ khả cho anh em sau anh em xem xét bán của khả này em đây nào bây giờ thì ờ, khả ờ, mua được dây chuyền may bán xấu đó rồi nhẫn may bán 4 là 10 rồi ngập nhẫn may mắn 2 là 12 với lại ngập bò may mắn 3 là 15 may mắn nha nam với cái set đồ may mắn này ở mấy chỗ này thử như thế nào nha nam ơi và anh em cùng xem thử như thế nào nha nam cũng không biết như thế nào đây <laughs> thử anh em ơi à, có chín cái này đại khái như lầm tiền đó ủa phải rồi nó lúc hết tiền của khái ta khả lầm tiền này mà lâu bên vài con một con này như là khoảng tầm à, ba chục vạn chắc tầm đó lô lô lô lô lô anh em trong bang xem vui nha anh em xem vui nha xem đi đang <laughs> <laughs> rồi anh em trong bang đang hóng thử đánh được gì anh em ơi cái máy này trước khi xanh hãy đánh cái máy này em ơi bắn vô Máy bắn rồi đúng không? Thiên sơn rồi đúng không? Máy bắn này Một máy bắn này, Một nè Một nè Rồi ok Sau khi cánh full may mắn tất cả các kiểu là điệu thì Thả thôi dứt Chết mày cái này thả được nha Chù hai người thấy nè em ơi Thấy rồi nó đánh mình đâu như này hai con hai con hai con đó lâu lắm rồi em lại vườn bài boss em ơi và nhưng nhớ không làm là bắt này là bắt tiếp theo là bắt 45 nó năm để xem thử bắt này ra cái gì nhỉ năm hai <laughs> ok quán hết sức thử ra gì đây hãy bóp thêm cái bùa âm kháng độc thì là âm thời gian chống độc của cho lệ nè rồi ok có vẻ ổn có vẻ ổn có vẻ ổn có vẻ ổn cái mưu này phải cho bóp uh, ờ, 99 đi để cho nó có hiệu ứng mình nè đó đứng không làm gì đứng không làm gì đây cho anh em xem lại set đồ này anh em ơi Đây Núp góc này đánh cho vui nè Xấu nè 4 nè 2 nè 3 nè 15% may mắn nè Đao thì đao tóc độc sắc Mấy cái món này muốn thử dòng đầu dòng 1 nè Đó Đây con đầu tiên thì chất được gì đây <laughs> Chỉ ra thì vui ra Bói đồ kiểu này thử được gì không anh em Tại vì thằng uh, thấy nhiều anh em cũng xanh góc này góc xanh, xanh thử cho mấy hôm Khả xanh ba lanh không à Không phải xanh ba lanh không à Tức luôn Về nhiệt độ, về nhiệt độ, về nhiệt độ Hàng về, hàng về Hàng về, hàng về Lắm đô bụp bụp bụp bụp bụp bụp lâu rồi mới có cảm giác đánh boss em ơi anh em đang xem video này đừng quên ủng hộ video này lần đầu tiên khai đao là thôi chín con thôi anh em cho 100 like anh em ơi cố gắng cho 100 like cố gắng khải sắp xếp phải mua thêm cho anh em đánh anh em ơi cho anh em xem đánh cho vui anh em ơi trời ơi đậu xanh gì đây thổ thổ tiếp tục Trời ơi con đánh này là trâu rồi Đậu xanh trâu nhà cha Vô góc ơi Độ cái góc này đánh đâu được, đâu ngon ta Nó đánh không ngon chút nào luôn nè Rồi cái này đánh đâu ngon ta Nghĩa ơi, Nghĩa ơi, góc này đánh sao mà không có dùng đam xíu nào đủ đứng lộn xì ngồi vậy ta Không hồi nữa nó chạy lên anh anh thả anh đứng sát vô trong gốc cây thả anh phát một lại ra à anh thả xuống dưới lại chạy ờ anh đứng sát vô gốc okay. cây lên thả anh nhấp hai cái là ra hết trơn à rồi ờ, để tiếp tục được hai cái nón chưa coi từ từ được phun đồ rồi coi nha nào <laughs> đồ ai ok nó vô góc kìa vô góc kìa tại vì uh, cái góc này khá chưa đánh thằng nào nè cảm giác nó khá là phèn nè mà mà biết như thế nào đây rồi có chín con thôi test cho anh em xem là như thế nào thôi giờ mình cũng ờ, đang cố gắng uh, gom nhưng mà tầm này gom khó anh em ơi Evan thì sắp hết rồi Ngày 26 này kết thúc event anh em nên là không thể gom được lệnh bài nữa Chắc là có thể Khải sẽ gom một set bắn nào ổn ổn một tí rồi Mùa sau, mùa sau event sau thì trong ban anh hay là anh thua này nọ thì Khải sẽ anh thua Cũng như là Khải sẽ gom lệnh bài Đó, đem cho anh em xem Ok, ở lần này thử như thế nào anh em cùng xem cho vui nha anh em ơi Ở lần bắt 45 này với 9 cái thôi Liệu có gì siêu phẩm hay không Anh em đang xem thì đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ha Đừng quên một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi hơn này cầm đao độc sắc không cầm đao độc sắc biết nào đánh thì chết rồi tóc độc sắc nó mới nhanh nữa nè chứ không có lâu nữa cái này mình sẽ lấy con năm độc xuống trưởng vài cái nữa lấy hiệu ứng giật giật cho nó nhanh cũng được nhưng mà chi khỏi đi đánh nhà cho nó lâu lâu cho nó vui nè lần thả thả hai con tiếp tục hồi thị chết này vũ khí ơi đánh này rất vũ khí nữa nha nè vũ khí ơi vũ khí chân sức này nọ luôn nha nè à một cây vũ khí một cây vũ khí một cây vũ khí xa xa xa xa xa xa có một khối nha em có một khối có một khối nha cuộc khí thủy nha biết tiền về hay như thế nào đây anh em còn chờ đợi thử nam ơi chính con này chắc đánh trong vòng khoảng 10 ờ, phút anh em trong vòng khoảng 10 đến 15 phút là xong ấy lo này mới vô nha à à nè gì <laughs> Rồi ạc chính mà cần mang mặt nạ rồi tôi vô mang mặt nạ. ạc ạc ạc chính ạc nhặt mang mặt nạ luôn. À ok vô mang mặt nạ. à tâm linh đúng không? Tâm linh quên quên. À, quên. Không nữa. cái ạc nhặt cũng phải có may mắn chứ. Đúng rồi. Nè lộm. Anh có anh có anh đó dạ. đây, đây đây. Ừ, đó, à, quên, à, chính mang mặt nạ vô. Quên quên quên quên chứ đụng à, quên. À, tâm linh kinh quá. Cái đóng em phải. Ừ anh nhiều lắm, anh anh Vinh nhiều lắm, anh đỡ danh mà. À, dạ, và anh để trên mà. Nguyễn My đi theo đú vô đây chi đây đó. quên mang mặt nạ anh em anh em nhắc quên mang mặt nạ rồi chuẩn bị hút sát công cây khí thủy anh em phải bằng sát tóc bằng sát rồi vô tiền vô tiền là đẹp luôn đúng không à. tóc 30 bằng sát 80 thời đủ lúa đúng rồi đủ lúa luôn về bờ luôn em sát hơn 198 điểm nữa thì ối rồi ối trời ơi <laughs> dạ. thôi đỡ đỡ đi ngủ giấc hả <laughs> cộng ờ, cộng thêm thời gian trón 40 nữa thì thôi rồi cái <laughs> bao tay của em đang đợi nó một ok mình ok thời gian trón cầm cái kiếm nó cầm ờ, kháng kháng quả ngon hơn luôn tóc kháng quả binh à, tính ra cái này muốn nhanh nữa lực chắc đỡ mai lên cấp trưởng cho nó hai ba trưởng là chậm đam, đam cho nó nhanh nè má gì đam nhà biết nào cho chết bot trưởng cho nó hai ba trưởng là nó chết liền bây giờ này lâu quá năm bọc em thì em đánh đây em đánh chưa một một tuôn ba con chưa được uh, một đúng rồi lắng năm độc chuẩn hai cái còn máu vàng ngừng rồi được chuyển cho nó sành xuống máu vàng xong ngưng cho thí yên đam là được đúng rồi con này gần chết thì thả tiếp tục hai con nữa nè rồi vô bối đồ là đẹp hợp lý rồi không ít quá không không được nhín răng anh em ơi không được nhín răng đúng không bộ tài thị chống bốn mươi đó anh khải ơi không đủ nhín răng luôn sát vô cái cây mới được sát vô cây hả à? ngày 14 cái coi ủa sớm chết rồi cái coi rồi vô đó. quýnh này cái chín mười con không đụng đủ răng mà nè, đụng ngứa răng luôn <laughs> nhắc kẻ răng luôn nói chung cũng muốn làm vài rương mà này mua không có chịu rồi rồi ba con cuối cùng còn này trong này trong đám này còn bốn con nè đó nhặt cái rương này khả vô cái bói đồ là đẹp luôn nhặt con mọc này vô bói đồ là đẹp luôn Đặng may mắn đó à, kiếm nhẫn mình bánh năm sáu bù lại đỡ tốn tiền à đâu phải phải mua đâu <laughs> mình với lại mình mình cũng con lô nhiệt đồ mình đâu sợ đánh đâu không muốn đâu mất máu đâu sợ mộng mọc không nghe mưa vậy đâu mà cha đứng đây bóp đi ôi thằng nào đứng kia vậy trời ơi ủa sao hay vậy sao này hay vậy con đau hả à con đau chạy hay vậy nãy mở bản đồ thấy à ok ôi em thằng em đâu cấp này nọ đâu rồi à, sao anh bi em không trả lời em Ủa Con đau nó đâu trong Discord anh em What the hell <laughs> Hay nha Anh tưởng ai tưởng nó chứ đụng Sao nó vô được hay vậy À tao đồ kênh bang Má cái con nghe mì Mày mày Nghe <laughs> mì ngáo vậy lên đi báo bắt vàng gì Tưởng sao anh em ông này không có trong Discord Tại sao vô được hay vậy? có có có, có nào cô ở thì, thì ba chút xíu mà có bọn ác lại phá là biết đấy nha ừ phá chịu phá chịu phá chịu hiểu luôn rồi đó chứ nói gì nữa là, là, rồi vô bói cái ra nhận đồ tiếp còn một một ít máu nữa em ơi bói được dưới đây bói nhanh bói nhanh cho một bói chết Ôi, kiếm trước nón khăn lôi chốt à ngon ngon ở tay gắn họ trời ơi nó chốt mẹ đi trời ơi cái, cái, cái, cái, cái bàn tay của em đặt cọc nghe trời ơi được cái này được năm chục xu à năm chục vạn à sốt sốt bây giờ tổng số ôi trời ơi đủ không có tóc ôi trời vãi cái lên mà không có tóc nào đánh vãi nổi nè ôi ba cây vũ khí má cái cây ôi má đẹp dưới trời tóc từ giàu tóc 20 nữa thôi rồi trời ơi cái này 51 kia đủ móc 51 chưa đủ móc má cái này năm năm hai nữa mới đẹp không có tóc nữa nè má chán rồi quá không có tóc ok làm thêm con này cho lẹ loi ủa mà sâu xa cứ nó chạy cái gấp đó này rồi vô đây ui má nhìn xấu dòng đẹp gơ luôn ta hai mươi là ngon rồi tóc hai mươi về bờ đây đậu mà nó chọt lò dột luôn <laughs> nhưng mà băng sát còn thấp quá băng sát ừ. mới có, có không cái này lên móc năm hai là đẹp năm hai là đẹp rồi mà không lên được ừ, năm hai là đẹp rồi rồi giờ đỡ nhặt lưng này nó ra lấy cái vũ khí vũ khí tiếp theo đồ không có không có con hợp kim nào ta sát đó sát chứ còn sát đó à giàu thiệt dằn ít quá à cho dằn xích bói như trước <coughs> cái này này nó rất là đủ đồ luôn nè à, vũ khí áo trang bị này nọ trang sức này nọ rất hết luôn nha <coughs> phi tiêu kìa anh em ơi phi tiêu kìa phi tiêu phi đa sông đao ngon ngon ngon mọc à, hai cây vũ khí hai cây vũ khí mọc họ kiếm cây tóc độc sát cũng được kiếm ờ, vài triệu chơi cũng được kiếm vài triệu chơi cũng được à, anh em nào mà thích video sang boss như thế này anh em ở mấy chỗ S8 phần sân kỹ sự như thế này á thì đừng quên kích ngay một nút like bên dưới ủng hộ Khải hơn 100 like thì Khải sẽ tiếp tục uh, gom tiếp tục khoảng hai ba chục con đánh tiếp tục cho anh em xem nhá. Trong lần này Khải đánh khoảng 15 con 16 con mà nó bị uh, nó bị mất hết hàng mất năm 6 con nè. Nói chung là mất khoảng một kim. Nhưng mà thôi, giờ tranh thủ đánh cái đợn hết hàng phí nữa. này có nông độc trưởng trưởng nhau hai đam chết rạc luôn nông độc mình không có skin nào hết luôn nè không có một skin nào luôn đập ờ, ờ, bút mà đập bô lầu tóc 20 21 ngon chưa má cây kiếm nãy mà nó có thêm dòng tóc 20 30 nữa về tiền luôn nè đẹp gốm mày, mày copy cái top 20 qua má copy top 20 bỏ cái, vô nữa à, đẹp dòng uh, dòng uh, kia đi bỏ bỏ dòng tỷ cho chính sát đây má sinh lực này đồ ngon quá sinh lực 120 luôn được ừ quá sinh lực cao ghê chưa sinh lực 120 mà thấy nãy gì mà à, xin mấy tiếc tiếc tiếc dòng dòng kia đó mấy cây sông đao nó thường có tóc của đánh hết nha ờ à đánh 30 đó má ông thiên này độc không có năm độc đánh lâu gơ luôn nè độc sẵn 40 <laughs> độc sẵn 40 hả ở nhạc hai ừ. con này nó vô bó nó đẹp nha anh Thiên Thúy nó còn mang đao tóc độc sắc ấy Chứ không có tóc độc sắc nữa đánh biết nào chết ta Hay do không có nấm độc nè Nấm độc phải có mà toàn nấm độc bù Vì độc sắc có 10 điểm nè Ừ đủ đánh Hôm nay mua cây à, độc sắc một dàn một thôi không cần tóc cũng được đánh nó nhanh lắm hôm qua có cánh cây độc sắc 30, 40 mấy á chưa kịp mua nó bán vậy rồi thằng con nữa anh anh có cây không rồi nhiều bói hai con họ rồi xong hai món thủ lý ở đây hai món thủ lý ở đấy đó anh em khui này khui hàng này nón nón súp mẹ đi Trời ơi Ui mà sao không Không dòng gì hết Sốt luôn Bao tay Bình Sốt luôn Chị đà nó này cũng được Không bệnh đủ sinh lượng lượng lấy cho ai được này Mang lấy sinh lượng lượng ngon này Sát thương một lý Nội công <laughs> Rồi sốt Rồi ra đảo ra đảo Rồi không được món nào hết còn hai bốn con cuối cùng đó anh em thấy không đâu phải dở anh đâu anh em em đâu phải dở anh đâu xém xém bán này nọ gần chục củ đi chưa chắc đã ra gì nha anh em nên là hên xui nha anh em đó trên tinh thần là đam mê thì mới dám chơi được những bộ môn này không khác gì gọi là banh bóng đâu anh em à <laughs> ai cũng vốn con cuối cùng cố gắng về ờ, bờ nào cố gắng về bờ nào Rồi đỡ gỡ hai con hở này làm món ờ, phòng thủ 25 chậm 40 nữa rồi lấy mười mấy củ chơi nè phòng thủ trên 2x 540 là có tiền đó. được đi lại vô đúng rồi là có tiền luôn anh đặt hết rồi mà đặt hàng hết rồi mà vấn đề là mua xanh có ra hay không chứ còn hàng nghe mi này nọ đặt rất nhiều luôn mà mua chưa có này rồi con mật con thủy chết này về bờ coi còn bốn con cuối nè mày nãy được năm con thôi mà được ít đồ chứ cũng khá là bình thường chả gì ra đáng nữa mấy cái này tí nữa cho thiếu lâm xe cầm nè cái cái bao à. tay thủy để sử dụng cho bên phải ờ đây hiện tại giờ đang muốn gọi cho thiếu lâm thiếu lâm đang mang bao tay khăn khăn lôi 29 rồi kiếm ngọc bội thay vô đã tại ờ, tại ờ, tại, em kiếm cái cái bao tài thủy khác hay cao cao cái này không có nó bán ờ à, tí đưa cho có mười mười mấy người bán tới ờ, bảy bảy tám chục vạn cái này uh, những thành cao đam thì nó cẳng mua nó cẳng nó mua còn mua hết đấy áo ôi đủ đánh một món này được một áo chờ <laughs> thon thon thon thon có thêm mít luôn <laughs> Ờ, món món mà phục hồi 40, chó 40. Đúng rồi. Chó 40 anh xài luôn. Phục hồi 40 chó 40. Chứ. Hơn số lượng. Đúng ờ, rồi. 25. 25 nữa. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi con thí nó may mắn đầy đầu mà nó bị lắc anh em, nó bị mất hiệu ứng á, chứ may, may mắn đầy đầu á. Nè mấy trong này đứng không, may mắn nhiều không? Đâu thiếu đâu, bị lắc. Ấy. Đặc chính cũng mất luôn nè Mất hiệu ứng luôn Rồi Về bờ hai con này coi Về bờ Về bờ Về bờ Về Mấy cái này xanh có thiệt em nghiện lắm Bữa nào chắc anh ít online chứ anh nhờ là anh khôi hoặc ai nhờ mua anh lên bài boss Đầu anh gom đánh cho rực rẹt rồi Ngày nào đánh ngày nào đánh thằng trước rồi Rồi ok Cứ đưa kim cứ gom cho anh hai con về vờ về vờ về vờ không có đồ gì bao tay đai lưng bao tay đai lưng bao tay đai lưng có tiền bao tay đai lưng áo ngọc bội ôi ôi ngọc bội đúng có ba cái trời đủ xanh bội kia à ngọc bội gấp mười nữa này ơi khui khui khui <laughs> ngọc bội hệ gì vậy họ này ơi làm chậm bốn mươi trời thông pháp À, mấy món chi cùi ở đây Sốp. mấy món này cùi ở đây chờ cái mình gặp bội thôi đủ xanh má có phục hồi phục hồi xài cũng ngon rồi má phục hồi được là xài đẹp luôn em có sinh lực có sinh lực rồi đầu cái ngọc bòi làm trăm bốn mươi hết sảy rồi em ơi <laughs> hết sảy của hòa bảy hết sảy của hòa bảy đầu cái áo này làm trăm ba mươi rồi ngọc bòi cuối tiên đầu ngọc bòi này mình sống chạy làm trăm bốn mươi tao <laughs> Đậu xanh 30 đậu xanh Đồ Má đang nhất tìm cá nữa có tiền nào Ừ Thắng vào phòng vật lý cũng được hả à. Lực lực cũng được Ngọc bội làm gì đó phòng thuật lý Má người bội này là chậm thôi gì Còn chậm Đây không Má cái này 40 ngon luôn đây Rồi ok về Không về được bao nhiêu coi 9 còn tính ra ăn kim 8 thôi Bay, bay hai kim Đó từng nói bay hai kim lố lố lố lố <laughs> xin lộc lực cái này mà 40 tiền về anh em độ vài cấu là chuyện bình thường ơi ơi à, nhìn thấy cái áo là em thấy ngon ngon rồi chung là đông khói gì đại lý em ơi đại lý nhâm môn đây đây à đồng đồng tính ra cái ngọc bò này mà 40 là vô <coughs> tiền luôn thôi người khác làm lại đó cho hôm nay anh em nhẹ nhàng xíu thôi cho anh em đỡ ghiền lâu lắm rồi tính ra năm tháng rồi em quấn lại bài boss bài boss em từ server đại à, giang sơn em mang cái set động sắt may mắn 100% em đánh không trả ra gì luôn rồi <laughs> <laughs> hình xui lắm Đồ, động sắt luôn nè, không yên thua nhớ rồi nghiêng rồi rồi đó là lưng này có thể ai mang thì à, mang lấy đi trước mà rồi rồi em lá luôn đây nó ngồi bán làm như làm đi má, mấy cái đồ này làm biến còn nhập bò xài được này à ok ột ngủ luôn em ơi hai giờ rồi à đi thêm chiếc phong độ nữa ừ, chiếc phong độ nữa ok em ơi và lần này thì cái ờ, uh, ờ, xin phép một video em ơi nếu anh em cảm thấy thích video này đừng quên đó là cho khả một like ủng hộ chơi và những video tiếp theo khả sẽ tiếp tục lên cho anh em xem nha nam. ok bye bye bắt 50 bắt 45 rồi à, chắc có thể sẽ lên được nhiều bắt nữa em ơi